tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một chàng trai có cơ hội bên cạnh em nhiều hơn anh và ở đâu ra có thêm một người mới khiến cho anh bỗng trở thành kẻ dư thừa cứ thế anh ta kề bên quan tâm và chăm sóc không kém nhân tình anh là người đến trượt cớ sao lại như thế anh như kẻ thứ ba lặng nhìn cuộc tình đôi